như thế nào ha cái đất quy hoạch là cái vùng mà nằm trong cái kế hoạch sử dụng của địa, đất của địa phương ví dụ như nó được sử dụng mà làm đường xây dựng trường học hay là à, bệnh viện hay là công viên cây xanh hay là khu đất ở ha thì cái kế hoạch sử dụng này nó đã được à, định ra và nó dựa vào cái yếu tố là như là quỹ đất và cái tình hình sử dụng đất của cái địa phương đó nên khi mà thay đổi thì cũng phải có một cái thời gian sau mới có thể thay đổi được bạn sẽ thấy được ờ, có những cái quy hoạch treo rất là lâu tại vì họ không thay đổi ờ, cái khu quy hoạch đó nên nó bị treo nên khi mà bạn ờ, mua bất động sản liên quan tới cái vùng đất bị quy hoạch thì bạn phải xem xét nó thật là kỹ ha ví dụ như là có những cái khu đất nó là đất trồng ờ, lúa nước à, nó nó ảnh hưởng tới về vấn đề mà ăn ninh thực phẩm nên không thể nào mà nó sẽ chuyển đổi được thành cái đất ở nên khi bạn mua bạn phải tìm hiểu rõ ràng bất động sản của bạn nó có nằm trong vùng đất bị quy hoạch gì hay không ha nếu mà nó là cái đất ở à, ở thành thị hoặc ở nông thôn thì là được ha hoặc là ít nhất nó cũng phải là đất trồng cây lâu năm à, nhưng mà có thể chuyển đổi được thành đất ở thì bạn ờ, phải sẽ mua cái cái loại hình đó thì ờ, mình sẽ xem tới cái vấn đề mà bản đồ uh, quy hoạch sử dụng đất cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất nó đó là một cái phương tiện để phân chia ra và xác định cái chi tiết sử dụng của đất theo quy hoạch à, đã được nhà nước đề ra và người dân thì có thể là biết được những thông tin quy hoạch này dựa vào những cái bản đồ đó à, hoặc là dựa vào những cái thông tin quy hoạch là à, cái khu đó sẽ được à, xây tối đa là bao nhiêu tầng à, hay là chiều cao là bao nhiêu và có những cái tiện ích gì xung quanh thực ra là nếu mà bạn mua đất dự án hay là đất ở trong những cái quy hoạch thì nó sẽ có những chi tiết ra là những cái tiện ích ở trong khu như thế nào ha bao gồm ví dụ như là ở cái ờ, khu vực đó họ sẽ yêu cầu là có phải có bệnh viện có trường học à, có những cái ờ, trung tâm thương mại hay là nhà trẻ à, nói chung là về cái, cái, cái ờ, dự án thì phải có những cái tối thiểu là như vậy ha và à, ví dụ như là một cái bản bản đồ quy hoạch à, hiện nay khi mà để cấp phép xây dựng thì phải có bản đồ quy hoạch là một phần năm trăm nó sẽ dựa vào cái tỷ lệ là 1 phần 2 ngàn để nó làm nên cái bản đồ quy hoạch 1 phần 500 này và ừ, mình có thể có những cái cách nào mà để có thể kiểm tra được cái thông tin quy hoạch này hay không à, bạn ờ, đầu tiên bạn có thể là kiểm tra cái thông tin quy hoạch ở trên cái sổ đỏ à, trên sổ đỏ sẽ ghi chi tiết rõ ràng là à, loại hình đất là đất ở nông thôn hay là đất ở thành thị hay là ờ, đất ờ, trồng cây lâu năm hoặc là đất trồng cây ngắn ngày ha, họ sẽ ghi rõ ra như vậy và bạn ờ, sẽ xem ở phần trước và cái phần ghi chú à, xem rằng là cái nó có bị ranh giới hay là nó bị bị bị bị bị phạm cái diện tích quy hoạch hay không ha sẽ ghi rõ ràng ở đó cho bạn xem hoặc bạn sẽ dùng tất cả những cái giấy tờ đó bạn lên Ờ, cái ờ, cơ quan có chức năng thẩm quyền để hỏi về cái quy hoạch thông tin và bạn có thể lên phòng tài nguyên môi trường ờ, để hỏi về cái thông tin quy hoạch đó và cán bộ ở đây họ sẽ trả lời hay họ tra cứu cái bản đồ đó và và bạn họ sẽ trả lời cho bạn là cái khu đó nó có phải là quy hoạch hay không và quy hoạch cái gì à, nếu mà hồi, hồi trước đây á thì ở những có một vài cái tỉnh thì họ sẽ có cái bản đồ quy hoạch ở bằng app có thể là xem được ngay trực tiếp nhưng mà cũng một vài cái lý do mà có vì ờ, người ta sử dụng và người ta có thể là chèn lên đó nên ờ, hiện tại là cái khu vực mà là nhân trạch ha thì hồi lúc trước có nhưng mà hiện tại thì đã đóng rồi thì bạn ví dụ bạn xem sơ sơ ở trên cái bản đồ quy hoạch đó nhưng mà bạn phải lên ngay cái sở tài nguyên môi trường để bạn hỏi cái thông tin quy hoạch cho nó chính xác hơn hoặc là ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh bạn cũng có thể có cái à, cái app về cái thông tin quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh bạn ở trong ờ, ví dụ bạn mua cái căn nhà đó bạn bước vào cái căn nhà đó bạn định vị ha bạn, mở cái app đó ra thì bạn sẽ xem sẽ, bạn sẽ ờ, sẽ thấy được rõ ràng ha tất cả những cái chi tiết về căn nhà đó ở cái khu vực đó nó là cái cái khu vực gì ha nó có phải là cái khu vực ờ, bị quy hoạch hay không bạn xem sơ như vậy nhưng bắt buộc bạn cũng phải à, xin cái những cái photo giấy tờ để bạn đi lên trên địa chính để bạn hỏi à, cho chính xác hơn ha hoặc là bạn à, bạn có thể là tra cứu cái thông tin trực tuyến ha cái cách này nó đem lại cái hiệu quả cũng cao và tiết kiệm được thời gian rất là nhiều bạn ờ, vào cái cổng thông tin quy hoạch ha của sở tài nguyên môi trường sau đó bạn sẽ tra cứu thông tin ở trên này và có thể là một vài nơi chưa được phát triển rộng nhưng mà những cái tỉnh thành lớn thì bạn vẫn có thể tra cứu được thông tin và đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng là cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo